Xin chào anh em nhé à, Tiếp tục quay trở lại với uh, video hôm nay thì uh, tôi xin giới thiệu với anh em về một cái uh, công nghệ sản phẩm giúp anh em chơi liêng và chơi ba cây hiệu quả mà anh em đi chơi thì anh em uh, không phải lùa bài vào hoàn toàn dùng bài uh, chợ bài xanh chín thì uh, bây giờ tôi xin giới thiệu với anh em đó là một cái ờ, okay. công nghệ sản phẩm áo đổi bài cổ tay cái sản phẩm này thì ờ, anh em đi chơi anh em sẽ hao một lá bài và sau đó anh em sẽ đổi cái lá bài mình vừa hao được sang những cái ờ, lá bài khác để có điểm xuống cao hơn thì uh, như anh em nào dùng qua công nghệ áo đổi bài thì chắc chắn là anh em biết cách dùng còn à, tôi xin à, mấy phút để giới thiệu một cách chơi với những em chưa từng va chạm qua à, sản phẩm chúng tôi ấy, thì anh yên tâm là nó không hề có tiếng ồn đây là dòng máy chống ồn Đấy. cho nên là rất là thuận lợi thuận tiện cho anh em khi em kéo đổ nó không bị uh, lộ Thôi tiếp tục quay trở lại cách uh, chơi thì uh, tôi xin uh, hướng dẫn em cái dùng này uh, ví dụ chơi liêng nhá chơi liêng thì anh em đi vấn bài điểm số thấp anh em à, cứ lên bài bình thường khi nào ván bài là điểm số thấp anh em không theo thì anh em úp bài Đấy. ví dụ bài bài này vẫn đang điểm bài thì tôi sẽ úp bài trước khi úp bài tôi làm tác hao ra bài Đó. thì à, anh em cần gọn gàng tôi làm bốn à, dấu đi thì để lên cho cùng và tách bài chữ V làm tác à, hao bài Đó, rất đơn giản sau đó anh em trả hai cây còn lại vào nòng sau khi anh em đã giấu thành công cái cây của mình Đấy, và anh em à, phải chú ý cái cây cây gì để đổi cho nó hợp lý vừa rồi tôi giống đi là cây uh, thì anh em vẫn lên bài vẫn chia bài bình thường ví dụ tôi lên được ba lá hai cây sáu một cây ba có 5 điểm bài bây giờ trong người tôi có cái gì thì tôi sẽ đổi cây 6 thành cái gì để có 9 điểm bài Đấy. thì động tác cũng vừa rồi thôi anh em chỉ cần ngồi gọn gàng các bài tv V phải để ở cổ tay này là em thành công này Đấy. rất nhẹ nhàng là chín điểm bài cách dùng đơn giản mà đây dòng áo là em dùng bằng pin tiểu pin mà lắp đồng hồ cho cường đấy cho nên là anh em rất thuận lợi anh em đi chơi thì cho tôi bốn cục pin tiểu thôi là em đánh cả ngày không hết pin à. thứ hai nữa là Ừ, chúng tôi có cái mẫu áo thời trang từ những cái à, dòng áo phao áo của những người gọi là trung tuổi một chút để nó giả à, vét hay là những cái mẫu áo à, khoác gió thời trang cho nên rất phù hợp với những tất cả mọi lứa tuổi với tất cả anh em và có thể đủ size cho anh em từ những người có cân nặng từ 45 cân đến 90 cân chúng tôi đều có đầy đủ size cho anh em nhé tiếp tục quay trở lại cách đổi bài thì bây giờ tôi lên được cây 3 cây 7 và cây uh, áp nó có ờ, một điểm bài đây anh em có thể đổi cây áp thành cây ờ, một uh, rồi anh em à, lỗ à, cây áp rồi thành cây 6 vừa đấu đi ấy. thì có 6 điểm bài Đấy. từ một điểm thành 6 điểm rất đơn giản thôi đó và ván sau anh em tiếp tục làm như thế vẫn động tác đấy và vẫn là bài bình thường nên bài thấy ván bài điểm số nó cao rồi nó không hợp với cơ mình trong người thì mình sẽ không đổi nếu mà mình đây hợp mình thấy đổi nó đẹp hơn điểm số to hơn thì mình tráo đổi đây có cây ba cây áp ra cây ba cây hai và cây 10 thì có 5 điểm bài bây giờ tôi đổi cây 10 thành cây áp rồi là có liêng của thay ba đấy cho nên là anh em à, anh em à, dùng công nghệ này rất là thuận lợi luôn đi chơi anh em không cần phải phụ thuộc vào bài và anh em chỉ cần mua cho tôi bút bên tiểu lúc nào chơi anh em ra quán hoặc là mua sẵn đi cầm vào em lắp vào chơi là ok áo thì rất đẹp anh em bình thường mặc đi chơi cũng được Đấy. anh em có thể lên à, tận cơ sở chúng tôi để trực tiếp kiểm tra hàng để trực tiếp tận mắt nhìn thấy cái sản phẩm tôi nó đẹp như nào và chất lượng như nào thì anh em có nhu cầu về cái mẫu công nghệ áo được cổ tay này thì sẽ tôi có số điện thoại 0834 666 33 hoặc 0346 0947 anh em mua hàng được phép kiểm tra hàng được phép thử hàng Đấy. Xin chào anh em